Mẹm, mẹm, mẹm, mẹm, मैम मैम ने सीधना वन के सी और मैम थैंक यू मैम क्यों है तो तो मैंने वन के जा दूंगा मैम उसे ना आगे से कॉस्ट सीधना ये ना दूंगा सीधना सब वो हम बोको जी मैम खाना बस और से आम तो ये नुकसान उधर गया दूंगा मैम मैं ही चीज तो लगेगा

Mm. <clears throat> 그냥 그냥 공룡을 그러면 잡아야 돼. 음. 嘛呗，好嘞，炒不匀。

chào Canada giúp giúp vào trong phim em 啊！对。 hả ừ, ừ. cái mặt là một cái mặt con nữa nữa sau bố điểm 我是来烤肉的。 quy y các bạn luôn của người bạn Mày không? Mình kêu vậy Sao nó sinh nhật đây? Thì mình, thì mình phải hoạt chứ, mày không? ông cứ nằm trên được one kill believe thank kêu mẹ mẹ kêu anh em giữ tập trung đi mẹ xin cứ rồi xem, mua một đó đó